Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi Ông bà anh yêu nhau thời chưa có iPhone Ông bà anh yêu nhau từ những lá thư tay Và ông bà anh yêu nhau cho đến mãi sau này Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa Bà ngồi trên gác ba ga chiếc xe đạp chóc sơn Ông mua tặng bà anh một món quà đầu tiên Ôi tình yêu, ngày xưa đẹp lắm con ơi Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi Và thời ấy, bình dị lắm con ơi Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời Và đó là lời ông nói với anh Ông có một tình yêu tươi xanh và đó là lời ông nói với anh ông có một tình yêu xanh ngát xanh pa pa pa pa ra pa pa pa pa pa pa pa ra pa pa pa anh và em yêu nhau thời ipad iphone anh và em yêu nhau thời facebook instagram anh và em yêu nhau thời sh audi anh và em yêu nhau có hạnh phúc khi ta chẳng nói chuyện gì với nhau ngồi bên nhau cầm iphone thật lâu và có nhiều lúc em giận dỗi khi anh chẳng muốn khoe em với thiên hạ hiếu kỳ ôi tình yêu thời nay lạ quá ai ơi giận nhau không nói một lời chỉ vì không rep inbox thôi và em ơi, thời nay mệt quá đi thôi Anh muốn tình yêu tuyệt vời như ông bà anh Pa pa pa pa ra pa pa pa Pa pa pa pa ra pa pa pa Pa pa pa pa ra pa pa pa Pa ra pa ra pa pa pa Ôi tình yêu, ngày xưa đẹp lắm con ơi Những dòng thư tay viết vội Những lời ngây ngô đầu môi Và thời ấy, bình dị lắm con ơi Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời ông bà anh có tình yêu ba ba ba ba da ba ba ba ba ba ba ba da ba ba ba ba ba ba ba da ba ba ba ba da ba da ba ba ba ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi những dòng thư tay viết vội những lời ngây ngô đầu môi và thời ấy bình dị lắm con ơi chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ông bà anh có tình yêu tươi say